không Bộ lông xuống táo đi Hạ dám tiến lên Hạ dám tiến lên đi Giết chết ta Người dám không Ở đất tôi thế như vậy rồi Lâm xung này còn gì mà không dám được chứ Yeah. Huh?